Nhận định soi kèo và dự đoán tỷ số trận đấu giữa Newcastle gặp West Ham diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Nhận định về West Ham United West Ham trước đây được biết đến với hình ảnh là một đội bóng có thực lực và có lối đá đầy khó chịu ở đấu trường Premier League. Tuy nhiên thì ở mùa giải này, thầy trò huấn luyện viên David Moyes đang mang lại một hình ảnh hết sức là đáng thất vọng. Phong độ nghèo nàn đang khiến cho đội bóng thành London chỉ có được vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Cụ thể là trong 20 trận đã qua, họ chỉ thắng 5, hòa 3 và đã 12 lần trắng tay. Ngoài ra thì ở 5 trên 6 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân London vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Ở thời điểm hiện tại, số lần xuyên thủng mảnh lưới của đối phương của West Ham United chỉ dừng lại ở con số là 17, tệ thứ 6 tại Premier League tính đến lúc này. Rõ ràng là huấn luyện viên David Moyes còn phải làm rất nhiều thứ để có thể cải thiện được tình hình của đội bóng cũng như là bảo toàn chiếc ghế của huấn luyện viên mình đang ngồi. Nhận định về Newcastle Ở bên này thì đội chủ nhà Newcastle lại khá khẩm hơn nhiều so với đối thủ West Ham. Đội chủ sân James Park đang xếp thứ 3 và cũng đã có 19 trên 20 trận đấu đã qua tại giải ngoại Anh mà thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe chỉ biết đến bất bại Hiện tại thì lợi thế áp lực cho chiếc Chè là khá lớn khi mà khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 5 Tottenham Hotspur đã lên thành 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Không thể nói rằng đội bóng vùng Đông Bắc không ổn định nhưng việc để hòa khá nhiều trong thời gian vừa qua khiến họ bị hụt hơi đôi chút trong cuộc đua top 4. West Ham United vẫn là một đội bóng yếu hơn Newcastle ở thời điểm này. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đội chủ nhà khi mà Trích Trè bất bại 6 trên 7 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, trong đó có 4 chiến thắng. Rõ ràng là The Hammers là đối thủ ưa thích của đội chủ sân James Park. Và đây chính là thời điểm để thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe có được chiến thắng để giữ được vị trí thứ ba. Bên cạnh đó, dù sao thì đội chủ nhà cũng đang sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc ở đội hình. Về phong độ 5 trận gần nhất của Newcastle trước ngày 5 tháng 2 Dựa vào những dữ liệu năm trận gần nhất, phong độ của Newcastle là một hòa, không thua và 4 thắng. Một thông tin có thể củng cố giúp người chơi chọn kèo hơn là trong trận đấu gần nhất gặp Southampton, Newcastle có trận thắng với tỷ số là 2-1. Về phong độ của West Ham trong năm trận gần nhất trước ngày 5 tháng 2, dựa vào những dữ liệu gần nhất thì West Ham thắng 3, hòa 1 và có 21 thua với tỷ lệ thắng là 60%. Một thông tin cũng để các bạn phải chú ý đó là West Ham đã có trận thắng 2-0 trước Dubai. Nhà cái châu Á chọn Newcastle là đội nằm cửa trên và chấp đối thủ West Ham 0,75 bàn. Đặc biệt là tỷ lệ ăn cược của Newcastle là 2,05, của West Ham là 1.8. Những thông tin lực lượng của hai đội Newcastle Các cầu thủ Chagas, Dumet, Graf bị chấn thương West Ham các cầu thủ Skamaka và Cornet bị chấn thương. Về đội hình dự kiến của hai đội, Newcastle, các cầu thủ Poppy, Trippier, Stra, Botman, Burn, Winlock, Longstar, Jelinton, Amiron, Wilson và Shane Maximin. West Ham, các cầu thủ dự kiến Fabianski, Kerrer, Obona, August, Kofan, Sosi, Rice, Emerson, Paqueta, Bowen và Antonio. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Newcastle đã giữ sạch lưới 6 trận gần nhất tại Premier League. Newcastle bất bại 15 trận gần nhất tại Premier League. Có 4 trận gần nhất của Newcastle tại Premier League đều có dưới 3 bàn. West Ham thắng 3 trên 4 trận vừa qua. Có 4 trên 6 trận vừa qua giữa hai đội có tối thiểu là 3 bàn. Nhận định về các tài xỉu Với 10 chiến thắng và chỉ nhận đúng một thất bại sau 20 vòng đấu giúp Newcastle góp mặt ở top 3 cũng như là cho thấy được tầm nhìn của giới chủ Ả Rập. Bất chấp mật độ thi đấu khắc nghiệt, Trích chè với điểm tựa hàng thủ vẫn băng băng trên đường đua. Trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ phải nhận 5 bàn thua và có tới 14 lần giữ thành lưới. Thậm chí là Newcastle chứ không phải là ông lớn nào khác mới là đội để thủng lưới ít nhất từ đầu mùa. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Eddie Howe cho thấy được sự già dơ về mặt chiến thuật và rất biết cách phá lối chơi của đối thủ. Những thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Chelsea hay là cầm hòa Arsenal không đều gần đây là một ví dụ điển hình. Kịch bản với một chiến thắng vừa đủ hoàn toàn có thể lặp lại trước West Ham. Phong độ nghèo nàn cũng từng khiến West Ham trôi xuống đáy bảng lại tiếp diễn. 8 vòng đấu mới nhất, họ nhận tới 6 thất bại và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng có một điểm. Nguyên nhân chính dễ nhận thấy khi nhìn vào thống kê 17 pha lập công sau 20 vòng đấu. Lối chơi thiên về phòng ngự và khá thực dụng có huấn luyện viên David Moyes tin dùng. Tuy nhiên thì bài toán hàng công vẫn chưa có lời giải. Hiệu suất mùa này chỉ đặt là 0,85. 10 chuyến hành quân thì The Hammers thậm chí chỉ ghi nổi 6 bàn thắng. Và chẳng bất ngờ nếu trận đấu này lại là một màn trình diễn nhạt nhòa. Cho dù đang gặp khó khăn, nhưng tiềm lực của West Ham cũng sẽ đủ khiến Newcastle phải cẩn trọng. Hơn nữa, lại vừa phải cày ải ở League Cup. Thực tế thì có 4 trên 5 trận gần đây của Trích Trè không có quá hai bàn thắng. Thống kê tương tự, phía đội khách là 4 trận liên tiếp với mức kèo 2,5, các chuyên gia đặt niềm tin vào lựa chọn xỉu. Nên chọn xỉu tỷ lệ là 2,5. Nhận định về kèo châu Á Cho dù xét trên phương diện nào thì Newcastle cũng hoàn toàn vượt trội. Dưới thời huấn luyện viên Eddie Howe còn rất ổn định và đang cạnh tranh xuất dự Champions League. Ngoài ra thì West Ham cũng là đối thủ ưa thích. 7 lần gặp nhau gần nhất thì Trích Trè giành tới 4 chiến thắng nhưng chỉ nhận đúng một thất bại phong độ của West Ham vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện sau World Cup. Đáng ngại hơn khi nhìn vào 7 thất bại ở sân khách từ đầu mùa. Mới đây, họ còn để thua 0-1 trước Wolverhampton là nhóm cuối bảng. Ở chiều ngược lại thì Newcastle bất bại 13 vòng đấu gần nhất, bao gồm có 9 chiến thắng trước cả Chelsea. Đáng nói hơn, tỷ lệ thắng kèo mùa này đã lên đến 70%, cao nhất Premier League. Nắm quá nhiều lợi thế với một mức kèo là âm 1 chưa thể làm khó được đội chủ sân James Park. Về kèo châu Á nên chọn Newcastle. Nhận định về kèo hiệp 1 Với lối chơi đều chú trọng đến phòng ngự thì cả hai thường nhập cuộc một cách chắc chắn. Có 2 trên 3 trận sân khách gần nhất của West Ham không có bàn thắng trước giờ nghỉ. Newcastle cũng có thống kê tương tự ở 8 trên 10 trận gần nhất. Với sự cẩn trọng từ hai phía thì kịch bản đó rất dễ được tiếp diễn nên chọn xỉu hiệp 1. Nhận định về kèo châu Âu Nhà cái châu Âu đánh giá khả năng Newcastle chiến thắng là rất cao. Lựa chọn này không có gì phải nghi ngờ với phong độ hơn hẳn và ưu thế sân nhà của thầy trò Eddie Howe. West Ham phải hành quân với khó khăn bủa vây và thêm một vòng đấu trắng tay đã được dự báo sớm. Nên chọn Newcastle thắng. Nhận định về tỷ số